Thank you. Có yo vilicha có thiết tôi nhô y lên lino Cụ xa nung có y lo có chó xa li cha nơ Nhờ vì li cha có họ chỉ mùng ba có lú nanh Vì có lú chua có họ tôi nhô y lên lino Câu nu Quý xa mùng ba của lú nanh Mù tên của lú chua ta chỉ xa lôn trắng một bốn tiết tê Lo tí chỉ mù y tu yo họ của chia. Giờ lần trôi dùng một bốn tu nhau bù chờ Là chỉ ít tu nhau họ cục lại E cụ thi lên nhau tán tu lên nó Tôi cụ cho kẻ xa kẻ bao sùa Sẽ bù dùng một giấc mông Chỉ tu cụ sàn đó Lo Có cho xa ra xin đau lôi mù chéo chỉ tao tôi tê đua trong mong tu cô giải chê mà sao con bé chỉ chào đó sao giờ i go. chiều ua trời có mùa chia trong đầu cứ mòn mà to lúc có nhớ hậu bao chúa cứ cho kia trong kia ua thật công